so với những con người cáo giả chính trị trong tứ trụ. Thì đối với một đại tá như Đinh Văn Nơi có thể nói là tư duy chính trị khá non nớt, thậm chí non hơn Tô, Tô Lâm, người bị đánh giá là hữu dũng vô mưu trong bộ chính trị. Ông Đinh Văn Nơi ở vào thế nếu không có tướng tiên phong thì không có cơ hội tiến thần, còn thể hiện là lính tiên phong thì ắt trở thành công cụ cho những kẻ làm chính trị ở tầng phía trên. Hiện nay người ta đang đánh giá ông Đinh Văn Nơi là công cụ cho ông Tô Lâm để thực hiện những vụ án khó nhất. Với ông Đinh Văn Nơi, ông đang rất tự tin là không có vụ án khó nào cản trở được ông. Đấy là suy nghĩ theo lối ngựa chiến, rất tốt và cũng rất nguy. Đây là hình ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi. Quảng Ninh vốn là vùng đất rất giàu, nhiều dự án lớn có liên quan đến những quan chức cỡ bự. Sắp tới Quảng Ninh có 7 thành phố trong một tỉnh mà các dự án liên quan đến hạ tầng xây dựng để lên thành phố là rất lớn. Nơi đấy những quan chức quen lớn sẽ rất nhiều. Ông Đinh Văn Nơi đụng tướng nhớ giới ấy không khác gì đụng vào ổ kiến lửa. Ông Đinh Văn Nơi được điều chuyển từ An Giang ra Quảng Ninh với mục đích là để ông Nơi làm những điều mà người Quảng Ninh không dám làm. Bứt dây thì khắt ắt động rừng, mà rừng tại Quảng Ninh có những cây đại thụ liên quan ông Đương Kim Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Hiện tại ông Đinh Văn Nơi đang nằm vào thế trên đè dưới búa. Phía trên là ông Tô Lâm nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Bộ trưởng Bộ Công an có thể loại ông Đinh Văn Nơi ra khỏi chiếc ghế lớn thuộc ở Bộ Công an. Ở phía dưới là hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ là sân sau của quan chức cộm cán tại Quảng Ninh mà đặc biệt là vụ án liên quan đến IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bà cũng đang bỏ trốn. Ông Đinh Văn Nơi đã lập rất nhiều chiến công ở An Giang, dù chỉ nắm giám đốc công an tỉnh này mới hơn 2 năm. Tuy nhiên, ông Nơi là người Nam và làm việc với người Nam thì dù sao cũng có sự hiểu ý nên phối hợp nhau mà tạo ra công lao ấy. Tuy nhiên, khi ông Nơi làm việc với người Bắc thì ông Nơi mất đi lực lượng phối hợp tốt như những gì ông đã có ở An Giang và ở các tỉnh trước đó. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang giao nhiệm vụ rất khó khăn cho ông Đinh Văn Nơi. Để có được chiến công ở Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi phải điều khiển được những cấp dưới người miền Bắc. Đây là lực cản không dễ với người miền Nam, bộc trực và nơi ông Nơi. Và tiếp theo là phải tra cho ra và moi cho được những sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư của tỉnh này để giúp ông Tô Lâm lập công với ông Tổng. Và cuối cùng đánh án những vụ án điểm có dấu hiệu cấu kết với các quan chức cấp cao hơn. Ông Đinh Văn Nơi phải thực hiện toàn bộ những điều đó thì xem như ông thành công và có cơ hội tiến thần rất lớn nếu kết quả đạt được tốt. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng làm được những yêu cầu quá sức như vậy. Lâu nay, người miền Bắc và người miền Nam nắm quyền thì dễ, nhưng người miền Nam thành công với những tỉnh phía Bắc là rất hiếm hoi. Đây là hình ảnh liệu ông Đinh Văn Nơi có dám đụng đến sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh tại Quảng Ninh hay không? Mới ra Quảng Ninh được 10 ngày, ông Đinh Văn Nơi đã có được án đầu tiên. Tuy nhiên, những án đó chưa phải là án lớn. Án lớn là liên quan đến công ty IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn hiện đang ở nước ngoài, mà người mà bà Nhàn quen biết là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và rất nhiều các quan chức cấp tứ trụ và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án này được nhiều người dân trông chờ và ông Tô Lâm đang cũng đợi. Đây mới thực sự là vụ án khó, không biết sắp tới ông Đinh Văn Nơi có biện pháp gì hay không. Đấy là án điểm, nó quyết định nhiều cho sự nghiệp chính trị của ông tướng võ Đinh Văn Nơi. Nếu xử lý vụ án này không xong, e rằng ông Nơi sẽ gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi. Bởi khi ông Tô Lâm không dùng được thì ông ta sẽ vắt chanh bỏ vỏ.